nhau chưa tàn nắng phai nhìn theo dáng ai khuất sau lưng đồi bỏ lại đây những ngày tháng năm biết bao ngày sương gió người theo chốn phiêu bồng để lại đây nỗi nhớ diêu phong có người hỏi thương nước hẹn trăm năm em ngỡ chia để cho dương trần mình anh tránh sao phần bàn đưa tiếng lòng hiu há tôi đã nói chẳng giờ có bao chia đùa bao lời tình lương trong cô đơn tình liệu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người mình cơn đớn đau như nào nếu vui đừng hỏi nhanh liễu mang gió bay về đâu ta ơi phần đây tâm thân dài sầu hồ điệp yêu ước ra đành chia cách đau khó mãi I'm sorry.